mình có làm video cho các bạn tham khảo thì hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết cũng như là chất xám mình bỏ ra để ngồi soi cọc chất số cho các bạn nên là ai đi qua video các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các bạn các bạn hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng, ký kênh nhé đó để ủng hộ tinh thần cho mình và đặc biệt là hiện nay là có rất nhiều những cái kẻ xấu họ đang uh, giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình nó đao cái video của mình về và dùng cái giọng nói của mình uh, và chèn cái số zalo giả lên để nhằm mục đích là lừa đảo các bạn nên là các bạn hãy uh, hãy để ý tỉnh táo lên nhé để uh, tránh bị những cái kẻ xấu họ lợi dụng và họ lừa đảo thế các bạn hãy nhớ duy nhất là cái kênh của mình uh, mình chỉ dùng duy nhất một số zalo đó là 0963236194 thôi các bạn ạ đó còn bây giờ thì mình sẽ đi uh, uh, điểm lại kết quả cho các bạn ngay bây giờ nhá à, Giá đặc biệt thì à, hôm nay ra 64 Nhất to thì ra 13 Về lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều Đầu 2 có đít 6 thì đều bị công rồi Cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 04 này 65 là cái cầu lô hai nháy thôi Đó là lô cặp thì ngày hôm nay có cặp 3553 và 4554 Đặc biệt thì ra 64 rồi thì à, à, bình thường thì cũng như mọi ngày mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhưng mà hôm qua do à, cái công việc của mình tính chất của công việc của mình rất là bận nên không nên làm video cho các bạn được thì ngày hôm nay mình sẽ không có video để mở lại nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng các, cái buổi chiều ấy mình cũng đã cố gắng là à, soi xét cầu kèo thật là ok và gửi cho các thành viên ở nhóm tứ nương của mình những anh chị em bạn bè mà đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm và ngày hôm nay thì các thành viên ở nhóm tự nương của mình lại tiếp tục về bờ với đồng thủ lô vip 62 và ngày hôm nay thì 62 đã nổ tưng bừng rực rỡ rồi. Thì ngày hôm nay 62 tôi đã nổ tưng bừng rực rỡ luôn rồi các bạn ơi, 62 tôi đã nổ rồi nhá. Và một cái dàn đề rút gọn có 10 số trong đó có 64 thì ngày hôm nay nó cũng đã nổ đề rồi. Đó, các thành viên ở nhóm tương đương của mình thì các bạn ngày hôm nay thì ăn cả đề cả lô rất là tương bừng rực rỡ. Đó các bạn thì cũng đã đã lên à, cảm ơn mình rất là nhiều. Mình cũng đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc bởi vì mình đã cũng đã dẫn dắt là các bạn về bờ rất an toàn đó những cái thành viên ở nhóm tứ nương là cũ từ ngày xưa và các bạn à, mới tin tưởng mình và đã tham gia vào nhóm thì ừ, các bạn thì cũng đang vào bờ bến dần đèo rồi các bạn nhé đó à, thì ờ, các bạn các anh chị em này cô dì chú bác mà những ai mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963 để tham gia vào nhóm chốt số của mình à, thì các bạn cứ hãy nhắc điện thoại lên nhắn tin cho mình và các bạn hãy hãy ghi nhớ nhá ghi nhớ số zalo duy nhất của mình là 0963236194 Ngoài cái số Zalo này ra thì mình không dùng một số nào khác nhá Tất cả các số khác thì đều không phải là mình các bạn nhá Đó, các bạn nhớ này 0963236194 Đấy, à, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào công việc chính của ngày hôm nay Đến là soi xét cầu kèo cho các bạn ngày mai Để các bạn tham khảo free ở trên ở trên video Thì ngày mai ngày 20 tháng 2 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 3 nhá Đọc thủ đề 3883, bạch cầu vip là 2552 Cái dàn đề rút gọn mình sẽ có 080